Ai, Kim xin chào à, các nhà đầu tư thân mến cũng như các anh chị thân mến ha. Hiện tại Kim đang đứng tại một lô đất mẫu à, ở xã An Lập, à, ngay lò gạch Bảy Lực luôn. Lô đất này có mặt tiền nhựa luôn ha, điện ba pha cấp quan. lô đất thứ nhất là có chiều ngang mặt đường nhựa là 64 m ngang, dài hơn 300 m. Thì tổng diện tích nó là cái lô đất này là nó là 2 mẫu mốt. Bây giờ Kim sẽ quay camera lại cho anh chị xem cái lô đất này nha à, đây là con đường nhựa à, vô ngay cái lô đất của mình đây và từ ngay cái cột điện anh chị thấy đó đó ha bắt thẳng qua cái cột điện ngay cái nhà bên đó đó là 64 mét ngang và cái lô đất này là của mình nè à. đó mặt đường nhựa điện ba pha điện điện cấp quang và ở trong à, cách đó 50 mét là doanh nghiệp gạch bảy lực doanh nghiệp rất lớn ha à, chiều sâu vô lô đất này là khoảng hơn 300m tổng diện tích trên sổ của lô đất này là 2 mũ 1 và giá công khai cho anh chị là 8 tỷ thương lượng ha à, ở đây thì đường nhựa này là làm đường nhựa lớn nha anh chị trong sổ nó trừ đường ha chuẩn bị làm nhựa lớn ha à, đường đây mình có xe công nó ra vô chở gạch đó đó đường chắc chắn ha mặt đường nhựa rất lớn thì lô đất này để à, à, lô đất này đặc biệt là mình đăng ký à, cá C được ha là làm nhà xưởng được á rồi mình à, đầu tư về nông nghiệp luôn chăn nuôi nhỏ lẻ hiện trạng lô đất rất là bằng phẳng dạ, ở đây thì được cái đất trống mình à, và đất à, cũng khá là vuông vức ha đó anh chị à, nhà đầu tư nào ở dưới thành phố mà quan tâm đến lô đất này thì hãy để lấy số điện thoại và kết bạn Zalo với em ha em sẽ gửi sổ như gửi thông tin đất cho anh chị mua lô đất này để đầu tư nhà xưởng à, đồ này kia thì không cần phải lo về điện ha điện ba pha rồi à, cấp quan rồi đầy đủ các tiện ích hết rồi rồi dân người dân ở đây người ta cũng xung, sống xung quanh luôn thì cái nguồn nhân lực và lao động cũng đầy đủ luôn điện nước cũng đầy đủ hết rồi ha rồi chào anh chị nha, anh chị quan tâm thì hãy để lại số điện thoại cũng như là kết bạn Zalo với em ha.